có một nick Facebook tên là Bôn Nguyễn gửi Kính Bạch Thầy gần đây rừng Amazon, rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới, sản xuất 20% oxy của trái đất, đang bị cháy. Đến ngày 23 tháng 8, khoảng 640 triệu mẫu rừng đã bị tàn phá và vẫn đang tiếp tục lan rộng với tốc độ kỷ lục, ảnh hưởng trầm trọng đến con người và các loài động vật. Con muốn hỏi về nhân quả của việc cháy rừng Amazon và liệu đây có phải là một lời cảnh báo về sự sinh tồn của trái đất không ạ? Làm sao để chúng con có thể giúp làm giảm hậu quả của việc cháy rừng cũng như bảo vệ môi trường ạ? Con xin tri ân Thầy. Bạn Pôn Nguyễn này, bạn à, đặt câu hỏi về cái nạn cháy rừng vừa rồi. Thì chắc đại chúng một số cũng để ý. hả? trên thông tin đại chúng, báo chí rồi đài cũng nói về cái chuyện cháy rừng Amazon. Rừng Amazon là một trong những cái rừng lớn nhất thế giới, à, lớn nhất thế giới và nó nằm đến 60% ở đất nước ờ, Brazil à, nằm trong đấy. Thế thì vừa rồi là cái thảm họa cháy rừng xảy ra và bây giờ vẫn còn đang cháy thưa đại chúng. Thầy có đọc một số thông tin thì nói là cái khói bụi của cái việc cháy rừng ấy, nó phủ kín bầu trời của mấy thành phố ở Brazil. Tức là ngày cũng như đêm, lúc nào cũng tối mù mịt như vậy có mưa xuống thì nước mưa đen ngòm hết tất cả đó, kinh khủng khiếp và cái hội nghị g 7 vừa rồi cũng thế nội dung chính của hội nghị g 7 là bàn về vấn đề cháy rừng amazon này đó, đại chúng và cả thế giới rất quan tâm đến cái sự kiện này thì kính thưa đại chúng bạn côn nguyễn bạn ấy cũng quan tâm mà bạn hỏi lên thầy bạn hỏi xem là cái này có là nhân quả của cái việc cháy rừng này là sao rồi đây có phải là lời cảnh báo về sự sinh tồn của trái đất không? Và, và bạn ấy làm sao để mà giúp cái thảm họa này nó bớt đi được để bảo vệ môi trường? Thì phải nói là Thầy rất là cảm động trước cái câu hỏi của bạn Pôn Nguyễn. Không biết là bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà như thế là bạn cũng là người rất quan tâm đến cuộc sống của nhân loại chúng ta. Thì kính thưa đại chúng, quả thật con người chúng ta nếu không tư duy rộng rãi mà chúng ta để cho tham sân si ích kỷ nó chi phối thì chúng ta tự hủy hoại cuộc đời của mình tự hủy hoại cả nhân loại cả thế giới này chính cái tham lam ích kỷ của mỗi chúng ta thưa đại chúng mà đức phật gọi là vô minh ấy, chúng ta không hiểu biết không thấy được cái liên hệ nhân duyên trùng trùng ở trong pháp giới này mình nghĩ rằng mình chả ảnh hưởng đến ai sống chẳng ảnh hưởng đến ai cho nên để cho cái tính tham lam ích kỷ nó tự tung tự tác nhiều năm đấy thưa đại chúng nhưng mà nhờ giáo lý của phật mới soi sáng chúng ta mới biết trước đây thầy nhớ thầy đọc trong sách phật học thì mới nói trong sách nói sao một con cá ở biển đông mà quẫy đuôi thì nó động hết tất cả bốn biển đều đều động cả đấy con bướm nó vỗ cánh bay ở đây mà có khi là có bão ở một cái nước nào đấy đấy thưa đại chúng đấy là câu chuyện thôi nhưng mà để muốn nói đến cái liên hệ nhân duyên trùng trùng điệp điệp tất cả chúng ta đều là cộng sinh sống với nhau cả trong một cái mạng lưới nhân duyên trùng điệp không ai rời ra ngoài ai sự sống của chúng ta đều liên hệ với nhau mà cái này đức phật của chúng ta đã tuyên cách đây mấy nghìn năm rồi thấy rõ cái pháp lý nhân duyên này và ngài sáng lợi phất ấy, chứng quả tu đà hàn cái nghe bài kệ về nhân duyên này đó thế nhưng mà chúng ta thì vẫn vô minh loài người vẫn vô minh lắm nghe không cái chuyện rừng amazon cháy này người ta kết luận ấy, hầu hết là do những cái người dân ở bên đấy họ phá rừng họ làm nông nghiệp chăn nuôi họ đốt rừng thế rồi gây ra cháy rừng họ đâu có nghĩ đến cái thảm họa bây giờ nó cháy thành cái thảm họa khủng khiếp như vậy đấy và một cái báo cáo khoa học người ta nói là cái sự cháy rừng này nó sẽ thải vào không khí khoảng 200 tỷ cái tấn CO2 thưa đại chúng 200 tỷ tấn CO2 cái khí CO2 mà tính được bằng trăm tỷ tấn thưa đại chúng khủng khiếp không cái khí CO2 đấy mà là 200 tỷ tấn CO2 đại chúng thấy nó khủng khiếp như thế nào kinh khủng mà khí CO2 là cái khí mà nó độc chính là cái thán khí chúng ta hít chúng ta thở ra này thưa đại chúng khí của lò khí của than đốt rồi nó cháy bay lên đó. nó là khí độc à, không có lợi ích cho sự sống nữa mà 200 tỷ tấn đấy nó bao phủ cái bầu khí quyển của chúng ta thì thế nào nó sẽ tiếp tục tạo lên cái hiệu ứng nhà kính nó, nó làm nóng cái thế giới này lên thưa đại chúng cho người ta nói là thế giới chúng ta có thể tới đây sẽ nóng lên mấy độ và khi mà thế giới nóng lên thì nước ở bắc băng dương nó tan ra những cái núi băng ấy nó tan ra và nó sẽ dâng nước biển lên tràn ngập vào trong, trong lục địa. Hiện nay thì đã có một số nước là có nguy cơ là bị, bị ngập, bị chìm trong biển đấy. Đó. Cái nước nó mấp mé, thưa đại chúng. Mình nhìn trên cái bản đồ Google vệ tinh ấy, thì thấy giữa nước và đất liền đấy nó rất mong manh. Mình thấy mặt biển ấy, cách với đất liền một vài mét đấy nhưng mà thực ra nó chỉ dành lên một chút thôi là chúng ta ngập chẳng nói đâu xa ngay ở hải phòng mình đây này thường xuyên bị ngập khi mà bị chiều cường hoặc là gì là ngập luôn sài gòn cũng thế đấy thế mà bây giờ nước ở bắc băng dương nó tan ra nữa mà cái lượng nước ấy nó rất là lớn tại chúng chảy xuống thì nó sẽ ngập lụt chúng ta sẽ sẽ bị lụt chạy đi đâu bây giờ thưa đại chúng rất nguy hiểm thế rồi cái khí độc như thế mà trái đất của chúng ta thì nó cứ quay tròn Bây giờ là ở Brazil người ta ngửi khói đen, nhưng mai mốt nó sẽ quay vòng vòng rồi đến chúng ta. Chúng ta sẽ phải ngửi đó, Hít khí độc. Hít khí độc rồi thì dịch bệnh nó sinh ra. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên bây giờ thì nhiều người giác ngộ ra rằng chúng ta không chỉ sống cho riêng mình được, không thể ích kỷ cho cá nhân mình được nữa, không chỉ nghĩ đến mình được nữa, mà việc mình làm đều ảnh hưởng đến mọi người ảnh hưởng đến thế giới phải như vậy đó. cho nên bây giờ con người chúng ta làm việc phải tư duy như thế thì cái chỗ này kính thưa đại chúng quả thật đấy chúng ta mới thấy là cái vô minh cái tham lam ích kỷ nó tự giết hại chính mình giết hại nhân loại vậy thì chỉ có con đường tu học Phật Pháp thôi mới giải trừ được tham sân si. Cho nên mới nói Phật Pháp cứu thế gian. Và Đức Phật của chúng ta ra đời là cứu thế gian. Và Thầy nhớ trong giới luật Phật ấy, thưa đại chúng, Đức Phật là cấm chúng ta không tự ý vô ý mà dẫm đạp lên cây cỏ, không tự ý chặt phá cây cội. Nhé, không tự ý nó không có duyên cớ gì thì không được làm những việc đấy. Và Đức Phật là một trong những người yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên nhất. Đấy. Ngài là một trong những người có thể nói là đầu tiên về bảo vệ môi trường. Đấy. Chính Đức Phật của chúng ta. Cho nên đúng Ngài là bậc thánh tối thượng. À, tất cả việc làm của Ngài thị hiện ra đều để dạy cho nhân loại chúng ta làm sao để sống được hạnh phúc. Đấy. Con người cứ nuôi mãi cái tâm tham sân si, ích kỷ, ác hại này thì không thể nào có hạnh phúc được đâu, thưa đại chúng. Nhân loại một cái tiến hóa theo kiểu này thì chỉ đi đến khổ đau thôi. Và bây giờ khổ đau nó hiện diện rồi đấy. Bão lũ sóng thần, vào hiệu ứng nhà kính thủng tầng ozone, biết bao nhiêu thứ bệnh nó xuất hiện. Đấy là là khổ quả đấy thưa đại chúng. nên chúng ta mới càng thấy yêu quý Phật Pháp. À, thì ở đây Thầy xin trả lời cho bạn Pôn Nguyễn rằng cái chuyện rừng Amazon cháy nói cho sâu xa là do tâm tham lam sân si của con người mà ra nó là nhân quả đấy và nó cũng là cảnh báo cho cái sự sinh tồn của nhân loại của trái đất này nếu con người tiếp tục giữ cái lòng tham này không biết tu dưỡng không biết bài trừ cái ngã chấp ích kỷ của mình thì thế giới này sẽ đi đến cái chỗ hoại diệt như vậy và bây giờ làm sao đây? Bạn hỏi làm sao để giúp giảm hậu quả của nó? Hình như vừa rồi Thầy nghe câu lạc bộ Phật tử chúng ta cũng tổ chức lễ rồi tác phước cúng dường hồi hướng vào cho việc cháy rừng Amazon. Thầy cũng nghe đâu thêm bên đấy mới xuất hiện một số cơn mưa, nó cũng đang dập tắt được một số cái chỗ rừng cháy. Thế thì Tăng Ni Phật tử chúng ta tin việc tâm linh, chúng ta tin rằng với tâm thành thiết của chúng ta với cái tâm yêu thương và từ bi của chúng ta với tất cả những cái loại động vật ở trong rừng ấy bị chết cháy nhìn rất thảm thương và nhiều dân cư ở cái khu vực rừng ấy cũng thế họ cũng rất khổ Đấy, thì chúng ta giải tâm từ đến họ chúng ta cầu nguyện năng lực của tam bảo và cảm ứng với lòng từ của chư phật mười phương thì cũng có thể phần nào thầy nghĩ sẽ giảm thiểu bớt các cái cái tai họa này thầy nhớ cách đây mấy năm khi mà ở một cái vùng phía trong của đất nước mình ở phan thiết gì đấy cũng bị khô hạn thì tăng chúng chùa mình cũng, cũng cùng phật tử cũng, cũng phát nguyện các đạo tràng cùng tu tập hồi hướng và sau đó thì trong đấy cũng có mưa xuất hiện cho nên thầy rất là tin với những cái tâm chân thành mãnh liệt và yêu thương chúng ta vẫn có thể chuyển hóa được phần nào thì đấy là dùng cái sự tu tập của mình nha thế còn một cái nữa đó là sao chúng ta phải nguyện với nhau à, làm sao truyền tải phật pháp đến nhiều người đến tất cả nhân loại vào wow. thực sự mà nói thầy cũng ờ, cảm ơn cái sự kiện vừa rồi à, của báo chí tuy thế tuy là có cái mặt là họ có cái ác hại đối với với chùa với phật pháp nhưng mà một mặt khác lại nhiều người biết đến đến chùa đến phật pháp hơn và sau đó rất nhiều người tìm về chùa để tìm hiểu sự thật thế và từ đó họ kết duyên với chùa và học phật pháp thế thì thầy nghĩ rằng là đây cũng là một cái chúng ta nguyện làm sao cho phật pháp được lan tỏa phật pháp đến đâu ở đó sẽ tốt đẹp ở đó sự sống sẽ được hồi sinh cho nên đây là cái tâm nguyện của thầy trò chúng ta thầy mong đại chúng là giữ vững cái tâm nguyện này nhé đó. Thì đó cũng chính là cái câu mà thầy trả lời cho bạn Bôn Nguyễn là mong bạn sẽ học Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp và bạn lan tỏa Phật pháp đến với nhiều người. Thì đó là một cái giải pháp để cũng giúp giảm những cái hậu quả này và giúp cho nhiều hậu quả khác xấu xa nó không xảy ra nữa. Ờ, xin cảm ơn bạn Bôn Nguyễn.